tọa lạc tại khu Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh, Vinhomes Central Park, khu đô thị hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt Nam, được đầu tư bởi Vinhomes, thành viên của tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư các dự án bất động sản quy mô lớn và cực kỳ uy tín tại Việt Nam như Vinhomes Riverside, diện tích 183 ha, Vinhomes Royal City với 4.500 căn hộ, Vinhomes Time City quy mô 12.000 căn hộ, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmed hệ thống trường học liên cấp Vinschool là các thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn Vingroup. Cùng Vinhomes, tiên phong tạo ra tiêu chuẩn mới về chất lượng và giá trị cuộc sống, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho cư dân và cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn tiêu chuẩn sống đẳng cấp bậc nhất tại Vinhomes Central Park, khu đô thị hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt Nam. Vinhomes nơi hạnh phúc nhập tràn